Xin chào các bạn đang đón xem video của Lên Đô Thị. Tháng 9 năm 2022 vừa qua, tòa nhà Dragon Tower vừa giành giải nhất thiết kế kiến trúc và thiết kế toàn cầu năm 2022 ở hạng mục kết hợp sử dụng. Tòa tháp được dự đoán sẽ là địa danh mang tính biểu tượng của thành phố và Việt Nam trong tương lai. Nhưng theo những gì chúng tôi vừa tìm hiểu, thì tòa tháp có thiết kế uốn lượn này lại chính là phương án tham dự một cuộc thi ở Việt Nam nhưng không đạt giải. Tại sao lại như vậy?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 Tòa tháp được thiết kế để trở thành tòa nhà dài nhất thế giới. Khu phức hợp rộng 700.000m2 sẽ cung cấp hành lang cấp bộ, phòng họp và không gian công cộng, bao gồm nhà trẻ, thư viện, siêu thị, nhà hàng, trung tâm học tập, một hồ chứa nước và các sân thượng xanh được đưa vào thiết kế để tăng cường tính hiệu quả và khả năng tiếp cận của tòa nhà. Dự án tượng trưng cho bề dày lịch sử Việt Nam và hoài bão cho tương lai với Hà Nội là trung tâm văn hóa và kinh tế. Đây là dự án của Tập đoàn Thiết kế Điều Quan. Tòa tháp được kết hợp bởi hai phần. Tầng trệt là địa hình nhân tạo giữ cho thành văn phòng trên cao tạo thành hình rồng, lấy cảm hứng từ núi Cột Tiền ở Nha Trang, Khánh Hòa, một trong những điểm nhấn tự nhiên chính của Việt Nam. Các bậc thang xanh kết nối với các công năng sử dụng bổ sung với các quảng trường chính Đối với hồ chứa, các kiến trúc sư đã lấy cảm hứng từ Sapa với các ruộng bậc thang làm không gian công cộng và đóng vai trò là hồ chứa kiểm soát lũ lụt bằng cách cố ý làm ngập một số nền nhất định vào mùa mưa, tăng thông gió tự nhiên và kiểm soát nhiệt độ. Mặt tiền sẽ được lấy cảm hứng từ vảy rồng và được sử dụng để kiểm soát thông gió tự nhiên cần thiết cho các văn phòng và tiếp xúc với năng lượng mặt trời. Hình vuông 100 quả trứng sẽ ở phía trước tháp. Đây sẽ là địa điểm tổ chức các sự kiện quốc gia và là nơi để mọi người cùng nhớ về truyền thuyết Lạc Long Quân và Âu Cơ. Nhưng có một điều bất ngờ rằng, thiết kế của tòa nhà vừa đặt giải này lại là phương án dự thi ý tưởng quy hoạch, kiến trúc tổng thể khu trụ sở các bộ, ngành trung ương – tại khu vực Tây Hồ Tây vào năm ngoái, nhưng không đạt giải. Theo Chủ tịch Hội đồng chấm tuyển cuộc thi, ý tưởng quy hoạch, kiến trúc tổng thể khu trụ sở các bộ, ngành trung ương tại khu vực Tây Hồ Tây, thì thiết kế tòa nhà này là một trong số 15 phương án được dự thi ở cuộc thi ý tưởng quy hoạch, kiến trúc tổng thể khu trụ sở các bộ, ngành trung ương tại khu vực Tây Hồ Tây về nguyên nhân vì sao ý tưởng đã bị loại, thì theo vị Chủ tịch Hội đồng chấm thi cho biết, khi ý tưởng này tham dự cuộc thi ý tưởng quy hoạch, kiến trúc tổng thể khu trụ sở các bộ, ngành trung ương tại khu vực Tây Hồ Tây, hội đồng chấm thi đều nói không được. Lý do không ai ở Việt Nam lại làm cái công trình dài như thế. Thứ hai là về mặt thiên nhiên như gió tự nhiên, ánh sáng, nhiệt lượng, hay nói cách khác là cách tổ chức khả năng cho phòng mát mẻ không tốn điện năng cũng không đạt. Và ý tưởng công trình này cũng không đại diện cho nền văn hóa mà chúng ta muốn, bởi đưa ý tưởng hơi quá thì không ai làm. Hội đồng chấm thi đã loại ngay từ vòng 1, không đưa vào xét chọn ở vòng sau, vì không đạt mục tiêu của cuộc thi đặt ra. Tất nhiên, hội đồng chấm thi lúc đó cũng đánh giá quan điểm, ý tưởng, cách làm của họ cũng có cái tốt. Nhưng nhìn chung, nhìn tổng thể, thì hội đồng đánh giá công trình không đi vào thực tiễn được, không thể xây dựng được kiểu như thế. Quả thực, nếu nhìn qua thiết kế tòa nhà chúng ta sẽ thấy nó khá khác lạ. Và nếu phân tích sâu hơn chúng ta cũng phải công nhận nó khó có thể đi vào thực tiễn đúng không các bạn? Đó là ý kiến của chúng tôi. Còn theo các bạn thì thiết kế này có tính ứng dụng hay không? Có thể xây dựng được ở Hà Nội hay không? Các bạn hãy bình luận bên dưới video để chúng ta cùng thảo luận nha. Còn bây giờ,